chỉ biết trách móc bản thân sao để người đi giữa mới ôm hờ nén nước mắt vào trong đêm xuống cô quạnh rồi mới hòa khóc cầm nước nước có thể quay về với ngày xưa sẽ mãi giữ người sợ mất đi mới hiểu tôi nỗi đau nào hơn phải xa cách đời giấc chẳng thấy em đâu nặng mang theo những u sầu nước mắt rơi em cũng có quay về được đâu vẫn nhăn rằng nhớ em nhưng lại thôi vì biết em giờ ấm nên tình nhân nhớ cuộc phú đã quá xa rồi sao có tư cách ngỡ ngàng giờ họ biết sẽ phiền đến em khúc anh rồi người hòa khóc